Xin tất cả các bạn đến với channel của chúng mình Hôm nay vào một ngày đặc biệt Chúng mình có mặt tại quán cà phê The Diary số 102 ngõ 135 núi Trúc Quán này thật sự mình vào không gian khá là vắng vẻ Yên tĩnh và rất là đẹp nữa Có rất nhiều khóc cho ngồi đôi rồi là ngồi cá nhân chỗ nào cũng cảm giác check in được luôn ý mà đặc biệt là mình thấy rất nhiều người đến check in ở ngay ngay cửa quán có cái bàn ở ngay cái bàn ghế ngay ngoài đấy rất là đáng yêu xinh nữa và hôm nay mình đến với quán mình có gọi hai loại trà gọi là trà đặc trưng của quán thì mình thấy là uống khá hột nó thơm ngọt dịu mát và giá cũng rất là hợp lý nữa thì đi vòng quanh một quán mình có nhận xét như này quán có điểm tốt là rất là đẹp không gian rất là đẹp mát mẻ sạch sẽ cái thứ hai là đồ uống đẹp ngon cái thứ ba là giá cả hợp lý à, cái thứ tư là mình thấy các anh chị nhân viên phục vụ đấy rất là thích rất là nhiệt tình vui vẻ nhưng mà có điều không mình thấy vẫn chưa đủ đây một cái là chỗ để xe nó vẫn còn chưa được thoải mái với cả nữa là uh, trong ngày không gian nó cũng hơi tối một xíu Vậy nên là mình rất mong các bạn có thể đến với quán và có những cảm nhận giống mình Vì sự đây là một quán cà phê mình thấy rất xinh và rất là ưng Có thể là đi đi để mà cảm nhận sự thư giãn cuối tuần chẳng hạn Quán cà phê rất là yên tĩnh và đáng yêu nữa Cảm ơn các bạn À từ từ. các bạn nhớ là subscribe cho kênh của mình ấn nút chuông tinh tinh hoặc có thể biết thêm nhiều nhiều nhiều thông tin hay hình ảnh nữa thì nhớ follow Insta hay là page Facebook của mình nhé. Bye bye.